xuân này hơn hẳn mấy xuân qua Thắng trận tin vui khắp mọi nhà Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ Tiến lên toàn thắng ắt về ta Câu cuối cùng không còn là thơ nữa đâu Câu cuối cùng là mệnh lệnh nổ súng toàn chiến trường miền Nam trong cái giờ khởi sự Mà bác hồi hộp lắng tin tiếng chiến thắng từ miền Nam Tiến lên toàn thắng cơ mà ắt về ta một niềm tin rất mạnh liệt tư tưởng cao quý của Hồ Chí Minh là đánh bại kẻ thù xâm lược lật đổ chính quyền tay sai để giải phóng miền Nam chứ không đổ máu không đổ máu cả đời bác là quyết tâm càng ít đổ máu càng tốt không đổ máu là tốt nhất Đấy. vì độc lập vì tự do đó là mục đích mục tiêu đánh cho bí cút đánh cho ngụy nhào đó là con đường là phương thức có đổ máu đâu mí cút đi thôi ngụy lật nhào đi thôi không đổ máu cho kẻ thù đấy nó tuyên truyền xuyên tạc chúng ta là cộng sản hay tắm máu mà đấy là một điều xuyên tạc rất là bỉ ổi chứ còn đúng với hồ chí minh đấy và của đảng ta đấy là cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất hy sinh xương máu của đồng bào của chiến sĩ Nói như vậy thôi Chứ trong chiến tranh thì tổn thất cũng nặng nề lắm Độc lập tự do là cái giá phải trả bằng máu cả đấy chứ Trong bức thư cuối cùng của bác gửi cho Tổng thống Mỹ Johnson Bác nói thế nào? Việt Nam và Mỹ cách nhau nửa vòng trái đất Việt Nam chưa một lần gây sự với Mỹ Chỉ có Mỹ vô cớ đến Việt Nam Xâm lược miền Nam Gây nên chiến tranh đổ máu cho nên bây giờ điều kiện tiên quyết là mỹ phải rút về nước để nhân dân việt nam tự giải quyết lấy công việc của mình độc lập chủ quyền và các đồng chí bác còn nói thế này này nếu cần tôi sẵn sàng trải thảm đỏ mời các ngài về chúng tôi đem hoa thổi kèn để tiến các ngài về rồi sau này hòa bình được lập lại tổ quốc được thống nhất đi vào xây dựng kiến thiết lại đất nước sau chiến tranh nếu cần tôi sẵn sàng trải thảm đỏ mời các ngài đến vì tôi biết rõ kỹ thuật công nghệ của hoa kỳ là thế nào người ta gọi đó là chủ nghĩa nhân văn của hồ chí minh nhân văn tức là tôn trọng giá trị con người tiết kiệm xương máu bác nói thế này đã là máu thì máu nào cũng đỏ máu da trắng da vàng da đen đã là máu máu nào cũng đỏ đã là nước mắt nước mắt nào cũng có vị mặn của muối